phút giây này từng nụ hôn đắm đuối giữa một nắng mai vàng màu những cánh hồng cùng áng mây trôi nhẹ trôi cầm tay em anh nói những điều nghĩ suy lòng anh rằng anh yêu em mình em mà thôi ngàn sao trên cao lưu luyến chứng minh cho lòng anh rằng anh yêu em nhớ em và từng đêm hơi ấm cho em ngàn sao trên cao lung linh chứng minh cho lòng anh rằng anh yêu em nhớ em thật nhiều và từng đêm hơi ấm cho em cánh hoa lung linh lưới ánh trăng hiền mang vào giấc mơ của đôi mình mơ vàng mình sao trái tim tình yêu kia đến tình lành trao duyên em mãi mãi dẫu cho có bao phong ba chung lối đi về dịu dàng đắm say để một đời dù mình ghen chia xa hay những ưu phiền dù mình ta cầu vui luôn chỉ có